mình ở trong rừng mỗi một đại đức thì đúng là ba cái miếng y này mà mặc một cái bình bát đó, à, một cái manh bạt mấy cái mền để hôm nào rét quá thì đắp thế thôi ừ, nhưng mà như thế là thấy đủ rồi đấy không cần gì nhiều cả chính sư phụ cũng xác định như thế cuộc đời này chúng ta đến rồi chúng ta đi đến với tay trắng và ra đi cũng lại trắng tay thì cái đoạn ở giữa ấy chứ không biết ta ôm ấp ta giữ để làm gì nhiều cho nó khổ thế cho nên những cái giác ngộ như thế này nó rất cần thiết